đã có những con đã có đã có biết thấy nhau cứ phút trong ta thiên thang xa xa dễ dàng nếu duyên kiếp không muốn anh cứ đi mấy đất xanh Nhãi có sao em không ở mà lại đi chuyện của cậu bắt đi tay Này em có thế cuộc đời mình làm chẳng như cứ hoài lặp đi lặp lại Phải đến đây với anh đi chứ sao còn cứ hoài tìm Hay vòng tay anh cũng quá lớn chân cũng chẳng được quá dài Nhưng mà để cùng em chạy đến với em thì được mình với anh được ngay